tam vị chúa mừng dân văn nguy tam vị chúa mừng chúa đế nhất tây thiên ngự đồng tây hiền tam nhang thơm thành kinh quỷ tông tiên tích xưa tam đảo tây thiên tam đạo quỷ chơi ngon nước đôi nơi, rào chơi ngon nước đôi nơi. khi chơi cao mại lúc lúc chơi nguyện hồ có phen lên tới kinh đôi đây đó chưa tròn qua tu nay mặc dầu ai cũng số phải họ nguyện con có căn chúa để nhất nhất hướng đời đời vinh hoa dệt tâm bóc rồng tiền đức vũ cha lộc tài chúa mới ban ra về đồng làm lễ dân nhang dân lên tam bảo chín mươi phương độ chi tay dân nhang niệm phật và từ bi tam tòa thiên thánh chứng chi cho đồng Thiên Chúa đốt đuốc bảo ra sớm chiều đi à, à, à. rừng gọi nhau chỉ cần chàng non gói quạt tàu ý à. rừng ơi cái rừng ơi trần gian ơi chúa về đây thôi thanh đồng ơi đón chúa về đây chơi lên ngàn chúa đi xuống suối suối tóc rách con nước chảy về đâu mờ bên khe suối con nai vàng con nai vàng ngơ ngác bên sườn non rừng núi ơi nghe tiếng nai cười dòng suối trong trong mãi muôn đời chúa thương ai nhớ thương ai nhiều lắm đó cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu cả tươi chúa gạo chơi ngon nước đôi lời chơi nguyện hồ có phen lên tới kinh đô có phen lên tới kinh đô khi chơi cao mại lục sang nguyệt miền hồ phúc trừ tai độ cho đệ tử ai ai thịnh cường ý à. loan thanh gia